bên tình nhân đo ngang đo dọc đò nào em mong thả neo người thả bên trong đừng neo bên đục khổ công khổ công em ơi trời hỏi người em chẳng ai sương gió hỏi người em chẳng ngại nắng mưa mà sao bên anh em thấy mình mong manh đến lạ như cánh buông lạc giữa ngàn khơi em như cánh buông lạc giữa ngàn khơi giờ mà yêu anh em dịu ngọt chỉ anh mới biết phải không anh phải không em dịu ngọt đến mềm lòng áo người thương mà buông lời ngọc cho lòng tơ vương này môi này mắt em trông này đây phát yểm để không để buộc mình giữa mây giây tơ em lỡ buộc mình giữa mây giây tơ đời dòng bão em chúa mưa với đời rửa mà yêu anh em dịu ngọt chỉ anh mới biết phải không giọt đến mềm lòng bên tinh ngang dọc ngang dọc đầu